À, chú là thường là giờ đi qua cầu à, về qua cầu Cần Thơ rồi đi tới khúc nào nữa chú Vũ? Bây giờ à, con đi phà, con đi phà Cồn Khương này nó dễ nè. Hòa Cục Hương này mình khách sạn nhận Phát đi nó có bến Dạ Hải, đúng rồi, dạ, à, biết biết. Là con đi vừa qua phà Cục Hương đó là con ờ, con ờ, lên phà ờ, con cặp cái cầu chợ bà đó con tiếp cầu chợ bà. Cầu chợ bà. Cầu chợ bà. Chợ, cầu chợ, cầu chợ bà ờ, rồi. thì con ra con vừa ra khỏi bến phà là con thấy ra đầu ngoài lỗ con thấy dốc cầu này cầu bự to cầu xe măng bự to. Dạ qua cầu. Thấy con lên lên cầu. Dạ. Con lên dốc cầu đó lên cầu vừa đổi dốc cầu cả khoảng 200 mét con thấy cái hẻm bốn sáu bảy hẻm 467 ờ, con vô hẻm đó từ chừng có 200 mét là tới nhà chú hẻm cùng luôn thì Hỏi chú Vũ là người ta biết Con vô hẻm đó là, là, là hỏi nhà của ờ, bà Chớ ở đâu Bà Chớ Ờ, à. Chớ đó. Dạ Tại vì chú ờ, đây chú là rể chú ở tạm ở đó người ta biết mẹ vợ chú nhiều hơn Dạ có nhà chú ở bên đây mà ở bởi là như là con nghe nói là chú ở chung với hai ờ, với vợ với hai bé phải không ạ? Chú có vợ nó hai đứa con, con dạ. chú năm nay vô lớp 9 nè, lớp 6 nè. à, lớp 6. Nhỏ gái lớp 9, thằng trai lớp 6 còn uh, cô ở nhà có làm gì không vậy á dạ, anh thì sáng thì nó đi nướng thịt đi phụ trên đây đó là bây dạ. giờ thì đi về rồi đừng có dạ. cơm có cơm nước thì à, cho à, gia đình ăn á xích vô chú mưa rồi mưa rồi mưa rồi mưa rồi à chú có thường chú đi đi có chiếc xe của mình này hả chú ừ. ủa qua bên đây ngồi qua sống qua bên đây là chú mưa ướt hết chưa dạ ừ. ủa rồi sao không chịu qua uống nước mía đi uống nước mía đỡ đục mưa tí xíu đi trời ơi mưa cực dữ hả chú sáng giờ bán được không à, chú vũ Còn có hai trăm tờ còn có ờ, trăm tờ trăm tờ đó chú hôm nay nhiều tuổi rồi chú Vũ chú bốn mấy tuổi rồi bốn mấy hả chú ừ bốn bốn bốn mấy bốn mấy à, bốn mốt à bốn mốt à hả ừ. hồi xưa cái chân mình về là bị gì vậy chú Vũ sốt bài liệt à chú bị sốt bài liệt đó hả ừ sốt còn nhỏ á lớn lên là sao, sao, sao chị vô mé mé đây đục mưa đi chú ngồi thấy à. thảm quá qua qua qua, qua đây đi ổn nước mía con nè làm em uh, hai ly nước mía đi chị ở đây là ví dụ. của à, thành phố Cần Thơ để à, ghé thăm à, chú Vũ đây là chú Vũ rồi các bạn à, cái đầu nó cũng thôi còn <laughs> giống giống nhau nha dạ. chú Vũ thì thường bán vé số ngay chỗ ngã ba Trần Nhân Hoài các bạn trước cà phê Hòa Tháp 1 á nhìn chú mà thấy thương ha các bạn đây Ủa, con, con mượn các bạn con à xíu cho về còn ờ, chút xíu nữa định luôn cho về ờ, bữa nay thì ờ, trời sáng giờ mưa quá trời mưa luôn ờ, các bạn ơi bởi vì chú bán cũng ờ, hơi chậm một ngày này là chú bán khoảng được bao nhiêu tờ hả chú ờ, vũ hai trăm mấy dạ hai trăm mấy tờ hả chắc đa số là khách quen người ta biết quen. chú bán lạ thì khi ta đi ngang ta thấy ta suy nghĩ kịp thì ta mua còn dạ. ta suy nghĩ không kịp thì ta hớt qua ta đi luôn dạ mấy người đa số là học sinh ở đây với mấy người đi làm việc ở đây mấy năm rồi ta thấy ta biết chẳng hạn như con ở trong cơ quan con ra con nghĩ bữa nay thôi mua dùm chú thì cũng đỡ tiền sẵn thôi hoặc bữa nay con ờ, con nghĩ là thôi bữa nay mua dùm chú vũ đâu có mua thì ờ, con không mua mấy người khác con ghé đây mua dùm chú dạ còn bữa nào mà người ta đi luôn thì chú bán phải chậm cái chân của chú là chú bị sốt ở quên cái chú bị sốt là nhỏ là khoảng bao nhiêu tuổi chú à, mẹ nói là mới biết đi là bị sốt à, lúc mà mới biết đi là mới bị đi sốt là sốt mà bằng đêm á bằng ngày đứng được biết đi rồi ờ, sáng ảnh ra không cho đứng mà đứng được vậy là tới giờ luôn là mình phải cưa luôn hả chứ đâu cưa đâu à nó bị ờ, bị rút, bị rút lại hả ừ. à. mang này vô bò đừng cho đâu rồi à. chứ đâu cưa đâu nó bị rút nè thẳng không được rồi lúc trước không có đi tới bệnh viện được khám thôi chứ Dũng hồi đó là bệnh viện ờ, thời đó là thời chiến tranh thời đó là bệnh viện Long Xuyên là lớn nhất rồi à góc chú là góc ở Long Xuyên hả à, đó là trà xanh ở Long Xuyên à. nội ở Long Xuyên rồi xong rồi ngoại ở ờ, ở Mỹ Thận, dạ. ngoại ở Mỹ Thận, á, rồi xong rồi chú mới uh, bán cái số ở Bắc Mỹ Thuận dạ. rồi Bắc Mỹ Thận nó dẹp nó dẹp xong rồi bà, chú mới đi qua chú có nuôi mẹ chú mẹ mẹ mẹ, mẹ chết mẹ chết còn bốn em nhỏ với ờ, ông già ông già rồi xong chú bán số chú nuôi bốn người đó này hay ấy nè hết rồi chú về nó bán hết nổi đen quá trời là chú bình thường chú đi bán là chú chạy xe qua chạy xe về thì như sáng 5 giờ chú thức dạ. nên giờ thức ờ, chú làm vệ sinh đâu đó ngoài để chú đi, đi đò ngang đò ngang qua đi đò ngang là chú đi ờ, qua tới chợ quà là 6 giờ sáng đúng à, là buổi sáng là thường là chú bán ở chợ ăn quà trước, ăn quà trước. xong rồi mới qua đây à, mới 9 giờ mấy 10 giờ chú mới có mặt ở đây chú dạ. bán là hết chú mới về bà xã chú nhà là ngày là đi ờ, đi làm ở ngày là kiếm thu nhập được khoảng bao nhiêu chú Lộc thì ờ, chẳng hạn như ờ, năm chục ngàn vậy đó yeah. Dạ. giờ làm mấy tiếng hồ mà nướng rồi nhóm lửa nước được cho ra rồi còn mấy khâu khác thì có người khác yeah. rồi bà xã chú thì lo về cơm nước nữa hai đứa em con nhà rồi không ai lo gan để mở nè rồi huyết áp đủ mấy năm trời là sáng uống viên chiều chiều uống viên à, nhức đầu nè rồi huyết áp nè tim nè là cái... đem theo để uống ờ thuốc đem theo uống nè bây giờ nè cái này là quy huyết áp là uống hàng ngày nè cái này viên này là huyết áp nè dạ. yeah. áp uống hàng ngày nè con này là bao bao tử nè trước khi ăn 30 phút nè dạ. con này là giờ bị tim nè bị ờ, hay hơi lối ngực nè yeah. Dạ. là mỗi ngày uống phải ba viên còn nó nhức đầu nè cái đầu kịch liệt nè à, bảo hiểm mà để cho à, chú chú có bảo hiểm mà phải không thì, thì bảo hiểm mới lãnh được này nè à. bảo hiểm người khuyết tật nhà nước ta cho đó quần áo đồ mấy bé đồ chuẩn bị từ trường tới chú đã sắm được chân chưa trời cái đó là chưa lo tới chưa đâu cái tiền học tới rồi dạ. làm à. đơn tiền học là cũng làm đơn chứ à là tiền học là mỗi lần là làm đơn, đơn ờ, xin giảm hả chú giảm là, là, là nó nó không có giảm bảo hiểm nó giảm tiền học chứ nó không giảm bảo hiểm à giảm tiền học hả ờ nó giảm tiền học nó không giảm bảo hiểm và thì ẩm cứ vô trong nhà trường cứ hỏi rồi xin cái đơn nhà trường nó chưa có chưa có cái đơn đó chưa có nghị định đó hai bé giờ đang học trường nào chú đang học trường cái dòng ờ, ở bên mình à, trường cấp 2 ờ, giờ ờ, nhỏ gái là cấp 2 là mấy năm rồi giờ con trai thì sửa lớp 6 vô cấp 2 luôn à, gái lớn thì lớp 9 à, con trai thì uh, lớp 6 thì nãy giờ á cô chú anh chị các bạn đã nghe được đó chơi về cái hoàn cảnh của chú Vũ á à, Phước mong sau khi xem cái video này và cái video sau Phước sẽ ghé nhà thăm chú Vũ thì à, khi đó các cô chú anh chị mà muốn à, hỗ trợ cho chú Vũ để đỡ được cái phần nào lo cho hai bé đi học và cái cuộc sống của hai bé về sau nó sẽ đỡ vất vả hơn tại vì cái nguồn thu nhập chính bây giờ của gia đình á, chú là chú với vợ của chú nhưng mà vợ của chú thì một ngày là chỉ có đi ờ, làm thuê nướng thịt rửa chén khoảng cỡ ờ, bốn năm chục ngàn thôi à, Phước mong các cô chú anh chị sẽ chia giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú Vũ thì à, Phước sẽ ghim cái số điện thoại của à, chú Vũ ở à, trên cái bài này và trên trang. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.